Kính thưa đại chúng, có bạn tên là Đỗ Mai Thanh hỏi rằng, Kính Bạch Thầy, mọi người xung quanh ai cũng nói với con đi tu là khổ, cô đơn lắm. Và con cũng thấy các quý sư ở chùa, ở à, chùa Thầy, tức là chùa mình thế này, phải vừa làm nhiều việc, vừa tu, ăn uống lại không được đủ nữa, có chùa nhưng lại phải ngủ và sống trong rừng. Nhưng khi tiếp xúc với các thầy thì con vẫn thấy các thầy rất vui vẻ và bao dung, chúng con mỗi khi về chùa vậy thưa thầy đi tu là thật là sướng hay là khổ ạ <laughs> bạn chắc bạn này cũng muốn đi tu đây nhưng mà đang còn lăn tăn như thế này là tâm nó cũng chưa quyết định nghe không như lúc nãy thầy nói đó thì thưa với bạn mai thanh thế này trước hết ấy, thầy phải nói về chữ tu đã vì bạn đang hỏi đi tu mà thì thầy nói về chữ tu đã tu là gì là sửa là rèn à, sửa xấu thành tốt sửa dở thành hay sửa cong thành ngay sửa tà thành chính đấy là tu có phải không mà chúng ta đã biết rằng đã sửa đã rèn thì phải vất vả không có cái gì mà sửa với rèn lại không vất vả đại chúng thấy không đến cái bát nó bẩn ta muốn nó sạch ta cũng phải vất vả kỳ cọ rửa giấy nó mới sạch chứ đừng nói là tu sửa tâm tính của chúng ta chúng ta biết bao nhiêu tập khí xấu tính xấu thói quen xấu bỏ được nó sửa được nó không dễ chút nào rất là vất vả rèn luyện là vất vả để chúng ta mà ví dụ thầy nói là muốn có một thân hình khỏe mạnh lực lưỡng tập thể hình chẳng hạn cũng phải ba năm năm năm nó mới có cơ bắp chứ đúng không Thế đâu có chuyện là mới tập một ừ, vài ngày đã đòi có cơ bắp rồi không có không có đâu Đấy chúng ta cũng phải vất vả đấy là thầy nói là rèn cái thể hình thôi còn cái tâm của chúng ta nó vô hình mà rèn được nó mới là khó tâm chúng ta hàng ngàn vạn kiếp vô thủy kiếp huân tập bao nhiêu tật xấu rồi những cái thói tham dục sân hận ích kỷ kiêu mạn đố kỵ lười biếng trong tâm chúng ta nó quá dày rồi sửa nó không phải dễ mà đã là rèn sửa là phải vất vả nghe không nhà đấy là là tu là phải vất vả, là phải khổ nhọc, chứ không thể có chuyện tu mà lại sướng như đi chơi, như đi du lịch được. Đó, đại chúng rõ chưa nào? Đây, các Phật tử đây, đây cũng là đang tu, là ngồi là phải vất vả, phải mỏi lưng, phải mệt. Đây là vất vả chứ, đây mới cũng gọi là tu học chứ. Đó. Cho nên nói đến chữ tu là phải vất vả, phải khổ nhọc, phải rèn luyện. Thế còn bây giờ nói đến chữ đi tu, cái người gọi là đi tu là sao? là người này mong muốn được tu cho nên mới bỏ nhà đi tu có phải không ạ đã gọi là đi tu nghĩa là người này muốn tu không muốn tu thì ai đi tu đúng không muốn tu cho nên tôi mới đi tu dạ. thế thì đi tu là cái người muốn tu mà muốn tu mà bây giờ được tu thì là vui hay là là khổ thưa đại chúng là vui chứ cái điều mình mong ước mình mong muốn mà mà bây giờ mà được thế là đúng ý nguyện rồi thì đúng ý nguyện phải là vui chứ đúng không tôi đang đi tu mà đi tu là tôi do tôi muốn tôi mới đi tu thế mà muốn mà tôi toại nguyện tôi được tu thì đấy là hạnh phúc chứ có phải không cho nên đi tu là vui là hạnh phúc vì tôi được thỏa nguyện của mình vì tôi muốn tu cho nên tôi mới đi tu chứ không không muốn đi tu thì không muốn tu không ai đến đây cả thế vậy thì xét về cái chữ đi tu thì phải nói đi tu thì là sướng nhưng mà tu thì phải là khổ <laughs> đây là phải rèn luyện nghe không vậy thì thầy xin xin có câu thế này tu thì khổ trước sướng sau mà ở đời sướng trước khổ sau bao người vui trong ngũ dục vui ấy khổ khổ để tu hành khổ hóa vui <laughs> thưa đại chúng là như vậy người ta à, à, à, ngàn ngữ có câu đấy trên bước đường đi đến thành công không có dấu chân của những người lười biếng đã lười biếng thì đến ở đời cũng không thành công cho nên để thành công một cái gì cũng đều có giá của nó đều phải vất vả cả tu mà lại không vất vả không khổ luyện thì làm sao mà thành tựu được cái gì Đó. thưa đại chúng nhất là chúng ta cầu cái hạnh phúc tối thượng niết bàn giải thoát mà lại không vất vả đến thân tâm này thì làm gì có chuyện ấy thưa đại chúng chúng ta tu là cái người còn lội ngược dòng mà có ai lội ngược dòng mà không vất vả đâu chỉ xuôi dòng thì không vất vả thôi còn ngược dòng là phải vất vả nhưng mà vất vả ấy thì mới lên được đến đầu nguồn mới được uống nước trong đại chúng rõ ràng đó cho nên cái nghĩa bạn này bạn hỏi tu thì phải vất vả phải gian khổ phải chấp nhận cả cô đơn nữa đó phải khổ nhưng mà được tu tức là đi tu thì lại là vui vì người tu là người được thỏa chí mình vì tôi muốn tu tôi được tu cho nên tu là hạnh phúc là vui chứ đúng không nhé như vậy thầy xin trả lời cho bạn thanh mai như vậy